rồi bây giờ mình kích hoạt cái ờ, ứng dụng A AMP nha mọi người mọi người ờ, để ý khi mà website nào mà có sử dụng AMP này á khi làm SEO rất là tốt cho vấn đề SEO khi mọi người tìm kiếm trên uh, trình điện thoại ha tìm kiếm một cái từ khóa nào đó khi mọi người tìm kiếm một cái từ khóa nào đó thì nó sẽ có những website AMP những website MP để dân coi những website nào nó có MP dân chụp dân gửi cho mọi người coi những website MP nó sẽ được gọi là tối ưu về à, SEO rồi automate cài luôn tăng tốc cho website rồi kích hoạt xong rồi kích hoạt luôn call now button mọi người có thể truy cập vào website của Giang đi ha truy cập vào website này đi ha hiện tại thì nó chưa có cái nút call now button thì à, Giang sẽ cài mọi người sẽ xem sao ha click vô xem đi nghe mọi người xem trên điện thoại di động nha xem trên điện thoại di động nha mọi người rồi Giang sẽ kích hoạt cái nút call now button để mọi người kiểm tra rồi bấm vào cài đặt rồi click vào uh, enable nhập số điện thoại của mình vô nhập theo cấu trúc nước ngoài luôn 84 91 424 5885 rồi mình bấm là hotline chẳng hạn gì đó rồi bấm lưu thay đổi rồi xong mọi người có thể kiểm tra lại ha nó hiện thị cái nút đó rồi đó rồi nó thì cái nút bên tay phải nè mọi người để cho hết like ha và mọi người có nhập cái gì vô mọi người cứ nhập ha cái nút đó màu xanh ha mình có thể đổi một cái màu khác cũng được luôn nha mọi người mọi người bấm vào cái phần uh, à, Sven nè đó nó có nút gọi là tăng và giảm cái cái độ lớn độ nhỏ ha rồi Google Ads nè mình chạy OS mình nếu mà người chạy OS thì mình nghiên cứu cái vấn đề nút này ha rồi chọn cái phần à, presentation nè rồi chọn màu đây người không thích màu xanh này mọi người thích cái màu logo của era thì mọi người có thể chọn cái màu đỏ ha rồi rồi à, đỏ trắng đi rồi cái nút của mình đang ở à, bên tay phải mọi người muốn cho nút full luôn mà mình chọn đây rồi bấm luôn nó sẽ full luôn nằm ở dưới chân trang rồi nút đỏ chót luôn mọi người để mình kiểm tra giúp Giang ha rồi xong rồi mình tiếp theo mình cài một cái lúc pin tiếp theo rồi cấu hình chatbot messenger bây giờ chúng ta sẽ cấu hình chatbot messenger trên Facebook chat của fanpage bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi qua cái phần cấu hình cho Messenger trên fanpage cấu hình trên fanpage thì mọi người sẽ ờ, di chuyển lên cái phần ờ, Facebook chat login ha click vào phần kích hoạt rồi kích hoạt xong thì bây giờ mọi người vô phần cài đặt ha rồi click vào phần setting rồi mọi người lúc giờ vào phần setup chat login ha nó có phần on bay nè customer pay gì nữa. rồi lúc vào phần setup start login nó sẽ nhảy ra một cái cửa sổ rồi mình chọn trang ha tại vì à, cái trình duyệt web này Giang có đăng nhập lên Facebook luôn á nó sẽ tự mặc định luôn còn nếu mà người cài mọi người trong quá trình dựng website mà cái trình duyệt này không có đăng nhập Facebook mọi người phải đăng nhập vô nha rồi sau đó mình sẽ chọn trang ha gian chọn trang hay gian kiếm cái trang ha Rồi nằm đâu đây Rồi Era Sale Center luôn nè Và bấm tiếp tục Rồi Nó sẽ có câu chào khi khách hàng mà click vào Nó sẽ chào à, Em chào anh chị khách hàng đi Anh hoặc chị à, Em là nhân viên hỗ trợ gì đó thông tin dự án được phân phối chính thức từ à, sàn giao dịch ERA Việt Nam ha shop ờ, cái mẫu câu văn bản này ha khi mà người ta lít vào nó sẽ tự mặc định nó trả khách hàng luôn rồi mọi người có cần à, giả sử mà cần thêm cái câu hỏi gì đó cho khách hàng người ta sẽ nhập cái câu hỏi đó câu hỏi đó giống như là mọi người kêu khách hàng để lại hỏi hỏi là anh chị à, vui lòng là để lại những cái thông tin gì đó hoặc là những cái phản hồi gì đó để cho người ta phản hồi giống như là họ tên của anh chị à, trước khi mà em à, cung cấp thông tin thì anh chị vui lòng cho em biết tên của anh chị là gì rồi à, số điện thoại gì đó để em hỗ trợ tốt hơn ha mọi người có thể thêm câu hỏi đây tùy chỉnh cái lúc login chat lúc login của mình á, mình tùy chỉnh ha mình chọn ngôn ngữ ha mình đang ở ngôn ngữ tiếng Anh mình chọn thành tiếng Việt đi chọn thành ngôn ngữ tiếng Việt nha mọi người rồi rồi chọn tiếng Việt ở đây rồi rồi màu thì chỉnh nè à. cái lúc login của mình đang là màu xanh này giả sử mình muốn cho nó chuẩn một màu với bên era mình có thể chọn cái màu đỏ lại ha mà chọn màu như vậy quá thì mọi người cho nó kéo đây cho nó sẫm lại một tí rồi rồi nếu mà người có bảng màu người dán vô đây là nó sẽ ra luôn rồi nó hiển thị bên phải bên trái gì đó rồi à, lề dưới máy tính nè lề trên di động gì nè đó rồi à, độ nổi bật biểu tượng biểu tượng không thì niên thì biểu tượng không và là biểu tượng và tin nhắn chào mừng nó hiển thị cái cái dạng biểu tượng và tin nhắn chào mừng thì mọi người phải soạn cái tin nhắn chào mừng ha rồi tự động mở rộng nè tự động mở rộng có nghĩa là khi mà khách hàng người ta vào website nó sẽ tự mở rộng ra luôn nhưng mọi người chọn biểu tượng này nếu ai cần thì họ sẽ click vào rồi tiếp tục mình bấm vào đăng ha và mọi người vào website mọi người kiểm tra lại đi website của Giang mọi người kiểm tra lại đi có không rồi ờ, có cái nút rồi đó để ha có nút do cái số hotline nó nó, nó Giang nãy giờ làm full nên nó che mất chút Giang sẽ cho hotline làm bên tay trái rồi cái cái nút chat nó nằm bên tay phải rồi xong mình đăng xong ok rồi mình bấm tắt rồi mình đã thiết lập xong ha bây giờ Giang sẽ cho lại hotline đó cái nút hotline nãy Giang cho nó hiển thị bên tay trái đi mình làm full nút share quá rồi mình cài đặt cho bên tay trái lưu lại rồi refresh lại rồi xong ha rồi có hai nút rồi một nút số điện thoại với nút chat